Liệu rằng có thể ăn được kỳ thủ không Cũng mạnh đấy Cũng mạnh đấy Ồ, ồ, ăn được không, ăn được không Ôi rồi ôi, không ăn được rồi Cái bộ này nó mạnh quá anh em ơi Thôi chết rồi, có vẻ nó clear rất khỏe ở đây Không ăn thua Đẻ này không ăn thua mất rồi Mà tôi bây giờ tôi hết tiền ở level 9 rồi anh em ạ Kỳ thủ lên được level 10 rồi kìa đang còn giữ 25 tiền Tôi còn đang ở level 9 hết tiền anh em ạ Thôi xong Thua rồi Bộ này làm gì có đam đâu Tôi không có lấy đồ đam cho con cáo anh em ạ Thua Thua thật không Không dễ như thế đâu bạn ơi <laughs> thực ra nhân vật chính ở trong cái con game này không phải là con Whisperseer cũng không phải là con cáo tất cả những cái món đồ là những cái món đồ tanh không phải là những cái món đồ gây đam và quan trọng nhất trong số những cái món đồ đó có viên hổ phách có tác động trực tiếp lên kỹ năng triệu hồi của tướng và cái con tướng có khả năng triệu hồi ở trong trò chơi này sẽ có khả năng khai sáng được sức mạnh tối thượng của nó tất cả những cái món đồ tôi lấy ở trong một trận đấu này cuối cùng cũng chỉ để dồn cho một con duy nhất và câu trả lời cuối cùng của tôi đó chính là chó sói <laughs> Rồi Bây giờ thì mời các anh em xem sức mạnh tối thượng con chó sói Ồ oh. Anh em nhìn thấy gì chưa <laughs> Con chó sói nó hóa sói liên tục kìa Wow Anh em thấy chưa Nào bây giờ thì ai mới là người chiến thắng Ồ oh, ồ oh. Ôi rồi ôi Con chó sói nó gọi đệ liên tục anh em ạ à. Đệ cứ chết là nó lại gọi thêm Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Nếu mà anh em đang xem clip này Có nghĩa là anh em đã chọn tôi rồi đấy <laughs> Anh em đã chọn tôi để làm cái nguồn giải trí cho anh em Nguồn thư giãn cho anh em Sau những cái giờ làm việc Học tập căng thẳng Vào cả tuần Và anh em đến cuối tuần anh em Có mặt tại đây anh em xem clip này Rất là cảm ơn các anh em Tôi rất vui vì được phục vụ anh em Làm đầy tớ của anh em trong ngày của tuần <laughs> Ok nhá và đây cũng chính là lý do mà tại làm sao hôm nay nó lại có hai clip ra trong một ngày Tuyệt vời <laughs> Đối với cả anh em nhá Còn tôi thì rõ ràng rồi Nó cũng khá là mệt đấy <laughs> Và như thường lệ thì đầu clip thì tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ tôi Xin được cảm ơn anh em Lê Khả Hưng Anh em Phạm Việt Tùng và anh em Lê Khánh đã donate cho tôi Trong cái buổi sáng ngày hôm nay Ngoài ra tôi xin được cảm ơn anh em Lâu Phia ờ, đã chính thức trở thành hội viên mới ở kênh Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập để đăng ký hội viên ủng hộ tôi. Và tôi xin được cảm ơn anh em CSM Rap đã tiếp tục gia hạn hội viên cho kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi. Và bây giờ nó sẽ đến cái tiết mục ngày hôm nay. Nói chung là cuối tuần rồi nên là hôm nay sẽ phải làm một cái gì đấy nó hay ho cho anh em xem. Đấy. Mà phải nó phải ra bài anh em ạ, mà đầu game thì chưa thấy cái gì không chơi cái like anh em nhá. Đây là có hai con like mà không chơi. Bởi vì là bọn Nai ấy là tôi không chơi <laughs> Đơn giản là vì là tuần này chơi quá nhiều like rồi À không, thực ra là cũng không phải quá nhiều like mà mới một trận like thôi Nhưng mà thôi một trận là đủ rồi anh em Bộ đấy thì tôi cũng đâu có thích chơi lắm đâu <clears throat> Không thích chơi là một, thứ hai là Nếu mà tôi chơi cái bộ đấy thì về căn bản là nó cũng sẽ không hay Đấy, bởi vì tôi không phải là cái người mà gọi là chơi hay cái bộ đấy Thông thạo cái bộ đấy Đấy, anh em thấy tôi chơi rất ít Bộ live tôi chơi rất ít Anh em cứ để ý anh em biết Chỉ là hôm trước là thấy là có người chơi nó mạnh quá Tôi thử thôi, tôi thử tôi chơi, test cho anh em xem Đấy, chứ còn bây giờ thì cái bộ đó nó là beta Nếu mà anh em đam mê anh em có thể luyện nhá Tôi đảm bảo với anh em là chơi này ấy Thì nó khá ổn định Đấy, nó khá ổn định Tầm này nhiều người là người ta vào trong game người ta cũng khá là tin tưởng bộ line người ta chọn đấy là anh em có thể tham khảo qua cái bộ glide nhá 6 glide kết hợp 6 glacier level 11 mà chơi uh, theo cái kiểu gì thì anh em chắc là phải tập thêm anh em đừng có xem tôi nhiều bởi vì là cái bộ đấy tôi uh, chơi theo kiểu cảm tính của tôi thôi tôi chơi theo kiểu là tôi quen chơi game rồi tôi chơi thôi chứ còn tôi cũng không phải thông thạo của đấy đâu nên là cái cách chơi của tôi có thể là vẫn sai nhá tôi tôi cứ đẩy cấp lên 11 thôi sớm thôi mà tôi full hai sao rồi tôi đổi kết đẩy cấp luôn chứ còn nhiều anh em là roll ở 7 lên 3 sao cơ chơi live blade live 3 sao rồi bắt đầu mới lúc đấy khỏe rồi thì bắt đầu lên dần thì kèm theo con live blade live là nó sẽ thêm cái con uh, con con avenger Clyde nữa nó lên được 3 sao đấy có hai con 3 sao co hai con thì nó cứ lên 3 sao thôi thì là yên tâm là up dần lên 11 thì nó cũng khá là ok đấy còn tôi chơi thì theo cái nối chơi nó hôm đấy anh em cũng thấy đấy như là ăn cướp luôn <laughs> một cái trận đấu mà chơi live như ăn cướp Ừ, cứ mỗi lần là xả tiền xả tiền hết là coi như là mất chuỗi đấy ba bốn lần như thế ba lần ba lần ba lần không đấy ba lần <laughs> đúng ba lần xả tiền như ăn cướp thì cả ba lần đều toang nên là tôi nghĩ là đấy là chính là cái là không thông thạo nó ở cái chỗ đấy đấy anh em ạ nên là anh em có thể là cái bộ đấy anh em sẽ phải tham khảo một vài người khác nữa nha anh em nhá đấy một vài các cái kênh khác để xem là họ chơi như nào xong em đúc kết lại anh em chơi nhiều anh em sẽ ra được cái của bản thân anh em còn tôi thì tôi cái bộ đấy thì tôi nói luôn là tôi đừng có học theo tôi <laughs> học theo tôi thì cũng chỉ như tôi thôi đấy, oánh 10 trận thì được một trận top một <laughs> còn lại anh em cũng biết rồi đấy nha anh em nhá thế nên là nhiều cái những cái trận như thế này này là bộ nào mà tôi um, nó là bí kíp mà tôi gọi là thông thạo thì tôi sẽ nói với anh em luôn là cái bộ đấy là nó cực hay và tôi thông thạo tôi nghiên cứu ra đấy tôi đã đánh nhiều tôi thử nghiệm rồi tôi thông thạo rồi thì tôi chỉ cho anh em từng ly từng tí một đánh như tôi luôn là ok nhá đấy còn có những cái bộ thì không phải nhá anh em nhá có những cái bộ nó chỉ mang tính chất là giải trí thôi hoặc là giới thiệu cho anh em để anh em tham khảo thôi sau đấy anh em lại phải tự tìm hiểu đấy nó là như thế nói thế hôm nay thì chơi đương nhiên rồi nó sẽ phải là một cái bộ nào đấy mà một trong những cái bộ lanh quanh mấy cái bộ mà tôi thông thạo nhá Đấy chứ hôm nay thì nếu mà đánh biểu diễn thì chắc chắn là nó phải thông thạo 10 rồi Chứ nó không thể là đánh theo kiểu là mới biết được Đấy nên bây giờ phải chọn, chọn theo cái kiểu là Là là là, là đây, bài ra Hunter đúng không? Rồi thì tạm thời nó là ba Hunter đã này Nha anh em nhá, đây là nó chỉ là cái cách xây dựng đầu game thôi Chưa có gì cả Đấy, <clears throat> chưa có gì cả anh em nhá Chưa biết, chưa biết chơi cái gì Khẳng định luôn là chưa biết chơi cái gì Nhưng mà lên game nó sẽ trở về những cái bộ mà anh em biết rồi đấy là tôi sẽ thông thạo đấy nó, rồi cuối cùng nó sẽ trở về những cái bộ mà tôi thông thạo thôi ở đây anh em thấy hàng chờ tôi tôi mua rất nhiều thứ <laughs> anh em thấy nào là là là là cây này đấy cây này thế nào là để chơi cái gì cây thì có thể chơi siêu đẻ chơi bít này đấy chơi siêu đẻ kẹp bít này chơi siêu đẻ kẹp insect này chơi siêu đẻ kẹp gót này chơi siêu đẻ kẹp với cả feather này đấy thấy chưa toàn những cái bộ thông thạo của tôi nhá đấy còn có con súng thì là gì súng với hunter làm gì rất có thể thì nó sẽ là hunter chuyển exit rồi god các thứ đó, đúng không nhưng mà cái bộ đấy nó lại không có gì thú vị nên là chúng ta lại chỉ gọi là tình huống thôi tức là nếu mà nó cứ ra nhiều thì chơi thôi chứ còn tí nữa lại phải chuyển chuyển chuyển sang những cái bước tiếp theo thì cái đấy sau này mới tính được đấy còn có cái con uh, water spirit để làm gì chắc chắn rồi god <laughs> god water spirit đấy bây giờ lại ra như này thì lại phải mua Đấy cũng chưa biết là cái gì anh em nhá Thì đây Tạm thời con này vào đã này Wing Ranger Mạnh hơn cung đen một sao Đấy mà thậm chí là còn có thể là chơi human Nhưng mà lại human lại vừa mới chơi rồi Anh em thấy là hai cái trận gần đây nhất đúng không Đấy Video clip sáng nay up lên Là là chơi human rồi Chơi 12 con rồi Thế bây giờ lại chơi thì nó lại buồn cười đúng không Thì lại mình lại phải lé ra Mặc dù là cái bộ đấy là mình cũng là chơi được Đấy, cũng là biết chơi, cũng là hay chơi nhưng mà cũng né ra, không chơi nữa để cho nó đỡ nhàm nhá. Đấy chứ còn bây giờ lại một ngày ra hai clip 12 con bắn trưởng thì nó lại nó lại không hay, nó lại bị lặp lại anh em ạ. Thế là bây giờ lại phải sang những cái bộ mà bây giờ phải từ tốn thôi. <laughs> dần dần nó sẽ hiện ra nha anh em nhá. Từ từ từ từ từ, từ. bình tĩnh. Đấy, bây giờ cứ ba hunter vào giữ máu đã. Đấy, kể cả là thua nhưng mà máu nó cũng sẽ mất ít thôi. Đấy, nó sẽ mất một ít thôi. Đấy Rồi những cái trận thắng thắng ấy Hên lại được thêm một một điểm là, là, là chúng ta có một tiền rồi Ok Ui rồi Đấy mèo này Được không thì nó sẽ là cái gì Từ từ nhá Thế thì lại phải chốt lại bán cái này đi này Đấy Có mèo đúng không Mùa Rồi Kẹp mèo vào luôn đây nó như này anh em ạ 7 con Nhưng mà không hiểu là như này thì nó có mạnh hơn là là là, là... ấy không nhở Như này có mạnh hơn là là ba Hunter vào không nhở Trong 7 con Đây đúng là 7 con thật đấy Nhưng mà 7 con này nó lại không có kích hệ Celeji Thì nó yếu hơn không Có 7 con tướng Tức là chỉ đông thôi lấy số lượng thôi chất lượng thì có vẻ hơi kém nhở mà cũng ăn được thằng này Rồi không sao Round sau là lên được một cấp là up Up cấp là có thể chúng ta sẽ nhét được vào Cái bộ Hunter là ok rồi Ui Ra bộ ờ, trận này chơi Clyde là cũng khỏe đấy nhá Ra khá nhiều Clyde Rồi ok Đấy, thế này là chúng ta kẹp thêm Hunter vào là ổn rồi. Ba Hunter. Nhưng mà đây là chúng ta đang đánh với 8 con Tôi nghĩ là như này ổn mà dù là, là, là tăng cơ thì cái phần mà mà gọi là tăng cơ ở hàng phía trên có vẻ hơi đuối Mỗi con mèo <laughs> Mỗi con mèo này thì khả năng là nó nó, nó sồ vào cái hàng đằng sau Nó đập những cái hàng đằng sau với những cái con mà chủ yếu là gây đam Chứ còn máu thì rất là bé Thì nó sẽ rất là nhanh toang chỉ hy vọng là, là gặp những cái đối thủ đôi công thôi thì chơi được Chứ còn mấy thằng châu châu kiểu Warrior thì cũng hơi sợ ấy nhá Ui rồi gặp luôn thằng Warrior có mất chuỗi không nhở Mà có một con hai sao thôi Bây giờ thằng này đang eco Chơi được, chơi được, chơi được, chơi được Chơi được, chơi được, chơi được, chơi được Hay quá Hay quá ba đường kẻ của Wing Ranger Quá đẹp Đấy, cái trận này là chơi nai là ngon này trên này là ngon này Nhưng mà tôi lại không chơi Mà chuyện này ra ép Có chơi ép là được này Đúng không Wow Set này bây giờ Mình chốt đi Mình chốt luôn ra này được không Feather siêu rẻ à Bộ Feather là nó có cái con ờ, uh, Set là là, là là cũng châu là cũng chịu được này rồi con Whisper là cũng có ở trong bộ Feather này đấy mà Feather mà kẹp với cả mèo thì làm sao hai con cây kẹp với mèo cũng được vẫn được mà đúng không Tức là cái bộ này vẫn có thể là là, là, là, là, là, là chúng ta sẽ chơi siêu đẻ được Ok Rồi, nghe nói là anh em thích chơi siêu đẻ đúng không? Được Thế trận này tôi sẽ cố gắng để form vào cái đội hình siêu đẻ đó Mà tôi nghĩ là là thôi, có khi là giải tán với con đỏ rồi Anh em ạ Chuyển dần sang phe giờ với cả Beat này này phe giờ này, ok đây rồi, có có bờ linh rồi nhá. Hay. Hay lắm. Đây, thậm chí là tôi còn còn có luôn cả một cái um, cái cái cái cái nó gọi là cái gì? Dấu ấn à, dấu ấn tự nhiên à. Có dấu ấn tự nhiên ở đây. Ghép vào luôn. Đấy. Hôm nay chúng ta lại làm một cú flot trick không? <laughs> flot trick cho anh em ờ, bất ngờ giai đoạn lết game anh em thấy không rất đúng kiểu nhá lúc đầu dồn đồ cho con cây này đấy dồn hết toàn bộ đồ cây xong rồi đấy như anh em thấy ở trong cái tập trước là tôi chuyển toàn bộ đồ cuối cùng thì lại lại là cú flop trick là chuyển đồ cho con trò sói đấy anh em thấy cái, tạo ra cái sự bất ngờ trong game rất là hay mà trận này thì tôi cũng vẫn làm cái trò đấy đấy chính là tôi chuyển hết đồ cho con cây này xong rồi tí nữa lại làm một cú flop trick Đấy mà liệu rằng là có phải cho sói không Anh em cứ chờ xem nhá Cứ chờ xem <laughs> Liệu rằng là có phải là late game là cái đồ này của con cây Chúng ta đã chuyển hết cho chó sói không Hay là nó lại là một cái con khác Cái đấy thì tí nữa mới biết được Rồi ok Trứng này Trứng bây giờ đập trứng luôn cho cho cho cây bố ấp 7 luôn Ngon không Nhờ Được không Thử sức mạnh rồi cắt chuôi cái thằng top 1 kia Ok Bây giờ tôi rất muốn là đặt là, là, là đặt quả trứng này vào người con cây bố để nó lên hai sao do đó chúng ta chúng ta có thể là up 7. Đấy, tôi rất là muốn. Thôi được rồi. Bởi vì cái tầm quan trọng của việc con cây ở lên hai nên là tôi quyết định là đập trứng cho Wing Ranger. <laughs> ok. Rồi. Chơi đôi công luôn anh em ơi, bổ sung đam bổ sung đam thôi mẹ má thằng này đông ấy nhở trông nhiều ấy nhưng mà chắc là ăn được rồi ấy huỳnh rằng giờ kẹt quẹt một phát là anh em thấy mất ba nghìn đam rồi gánh đam lên anh em con này khỏe thỏ lên được hai sao này ui quân huỳnh nó lại ra mà trận này nuôi huỳnh ba được không chắc được ra nhiều lôi luôn lên ba sao anh em ạ Cái tầm này tôi đang ở chuỗi rồi nhưng mà bây giờ mà nếu mà up cấp thêm thì thì sức mạnh có gia tăng không? Bây giờ mà tôi up lên 7. Up lên 7 cho con nào vào? Cho con uh, con con con uh, The Saw vào để tăng uh, mana nhanh, tung trưởng nhanh. Đấy. Mà như thế thì hơi thọt tiền bởi vì căn bản là bây giờ vẫn đang, đang, đang, chưa rõ là nếu mà cho con này vào thì cái sức mạnh nó có tăng nhiều không ấy Về căn bản là, là, là tung trưởng nhiều Tung trưởng nhanh thì nó cũng khá là ổn Bởi vì trong cái đội hình này có khá nhiều các cái con gọi đệ với con bắn trưởng Thôi quyết định là tôi để round 14 ờ, nha anh em nhá Để round 14 đi rao sau để một rao nữa đi Ui rồi Huỳnh ơi Thế có phải là hại không À nhưng mà vẫn ăn được Ui ôi Không Huỳnh ơi Mẹ cái, cái quả đầu tiên nó quẹt đúng là ngu người luôn Mày quá cây gành anh em ạ Rào tí mất chuối Đúng sai lầm Hay quá Cái quả đầu tiên ấy Cái con Wing giờ nó căng cung lên Nó bắn được đúng một con 30 tiền tròn anh em ạ Hay là là giữ một round nữa nhở Liệu rằng có bao nhiêu phần trăm là gặp cái thằng top 1 bây giờ Đang có chuỗi cộng 9 cái bao nhiêu phần trăm mà chúng ta gặp nó nhở Không tôi nghĩ là giữ tiền đi Cái phần trăm gặp nó thì tôi nghĩ là nó cũng chỉ khoảng 30% thôi Vẫn có cơ hội không gặp Đấy May quá, được, hợp lý Đôi khi à, phải lý trí tí anh em Lý trí tí <laughs> Chọn con tim hay là nghe lý trí <laughs> Quyết định lý trí thôi Cái round vừa rồi là nói chung là nếu mà Chơi up cấp thì tôi cũng là Quen Quen với cái việc là tôi hay chơi đấy, Thường là tôi hay dí fan đến 7 Nhưng mà trận này cảm giác hơi mạo hiểm Quả đấy là cũng là đánh liều đấy Giữ ở level 6 Đó Round sau là có thể lên 7 Về căn bản là tôi muốn ở level 7 ấy, Nó sẽ là là là, là 6 ép 6 feather kết hợp với cả 3 hunter anh em ạ 6 feather 3 hunter thì nó là mạnh nhất ở level 7 chơi bộ Feather chứ còn nếu bây giờ tôi up lên thì sức mạnh nó hơi gia tăng không nhiều. Cái con này nó không gây đam nhiều. Rồi. Tôi một trồng căng ấy, tôi một chơi mẹ chơi nuôi con con con con uh, con gì Agali lên 3 sao. Sợ thật sự Chơi cờ hai à tôi một chơi hai à Xanh nhờ Mà cái bộ like giờ nó đang mạnh ấy Anh em cũng thấy tôi chơi bộ like mạnh thật sự Tôi là một cái người mà không biết chơi like ấy Mà tôi chơi like nó đã thấy nó mạnh rồi Thì không biết là những cái ông mà chuyên sờ farm cờ lai chỉ có chơi cái này thì không biết là nó mạnh đến cái cỡ như nào nhỉ người ta thông thạo người ta chơi người ta còn biết cách giữ tiền biết thời điểm nào roll thời điểm nào giữ tiền biết sức mạnh của cái bộ đấy trong từng giai đoạn thì u rồi ôi cái bộ đấy nó thật là vãi đạn luôn bắp mạnh lắm bây giờ bộ lai mà trận nào mà mà, mà phải có warrior cơ thì thì mới mới chơi được anh em ạ thôi được rồi bây giờ cho 6 phe giờ vào Đấy 6 giờ 3 Hunter nha anh em nhá Chơi này 6 giờ 3 Hunter Lên mẹ 8 luôn Lên 8 luôn lên 8 luôn anh em ạ Lên 8 luôn Hết tiền luôn Đấy <laughs> kịch bản liệu có lặp lại không Đừng có bảo hết tiền lên mà xong rồi cùng là toang nhá Gặp cái thằng kia tôi nghĩ là là là, là... Nói chung là đội hình của nó thì cũng mạnh đấy Nhưng mà đội hình của tôi thì bây giờ thì cũng ổn Đấy, vẫn có cơ hội ăn được nếu mà tôi lên 8 rồi, nó chơi cờ Clyde nó dừng ở 7 roll 3 sao rồi. Hay quá. Ui gặp thằng Hunter này đi không nhở Vai, mất chuỗi luôn ạ. À. Ê, vừa mới xả tiền mạnh nhá. Thôi chết tôi rồi. Còn mẹ toàn là như thế này thôi. Ơ ơ không được, được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Không được rồi. Ơi được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Ui rồi nó tỉnh dậy. Ui thằng này nó có cái chén thánh thôi thôi thôi chịu. Đã thế nó còn ghép được cả cái chống phe e, nữa chứ Chống ép nữa chứ Cay thật Mẹ, nó ghép cái cái cái gậy gai luôn anh em ạ Thế là mất chuỗi rồi Ôi rồi ôi, vậy là cái kịch bản này mãi mãi nó cứ lặp đi lặp lại Ui, <laughs> cay thật cứ lặp đi lặp lại như thế thôi tức là cứ mỗi lần mà tôi xả tiền là coi như là tôi mất mẹ chuỗi <laughs> cấu thật sự ấy nó toàn như thế này thôi anh em ạ anh em cứ để ý mà xem chưa thấy cái quả nào mà, mà gọi là xả tiền đâu nó được Nhiều khi những cái trận mà tôi nếu làm gì thì nó lại vẫn giữ được chuỗi cơ và cứ mỗi lần tôi xả hết tiền là y như rằng là tôi mất chuỗi <laughs> Rồi cay thật đấy Thật là như thế luôn Cáu thật sự và rõ ràng là đội hình là nó cũng form được rồi nhá Là nó form được cái bài là, là 6 phe giờ kết hợp với ba Hunter rồi nhá Đấy, còn kẹp thêm cả con CM để bắn trưởng cho nó nhanh Thế mà rồi cuối cùng vẫn thua về căn bản là chúng ta gặp Hunter mà Và cái con Wing Ranger này nữa này Nó bắn quá ngu Wing Ranger mà khôn ấy thì cái tỷ lệ phần trăm nó sẽ cao Chiến thắng nó sẽ cao Mà Wing Ranger mà quẹt ngu một cái là thôi coi như là bốc cứt luôn Con này chơi không? Chơi đi, hai sao chơi anh em ạ Thay cho con này ra Thay con CM ra đã Con Gersaw này tí nữa cho vào level 9 như này luôn đi được không bán mẹ súng đi súng bây giờ có cho vào không? có mạnh không thực ra súng bây giờ gây đam nó không nhiều nó chỉ kích hệ thôi như này đi được không thứ này có khi mạnh hơn đấy anh em ạ ok Ok, kinh nghiệm của tôi là như này mạnh hơn So với cái việc là chúng ta giữ 6 feather Ơ, ờ, vẫn cắt chuỗi thằng này lại Cắt chuỗi thằng này được không? Cắt được không bạn ơi? Chỉ cần cây với wing sống thôi thì khả năng cắt là vẫn cao Ôi rồi ơi lại còn đẩy nhiều cơ Hay quá Được đấy Hay quá nhờ Rồi Đấy thế này Ok chưa Như này ổn hơn này Vừa siêu đẻ vừa kết hợp với ở gây đam Là đam uh, kỹ năng anh em ạ Gây đam kỹ năng Đấy Hunter thì thôi Hunter yếu hơn Hunter với cả giờ tầm này Còn một sao chưa chơi được Cứ hai sao mà chơi thôi Đầu game này cứ hai sao mà chơi Ui sao bờ linh vào cái chỗ kia Wing hay lắm Kẻ phát bốn con luôn Được quá Hay quá nhờ Cây bờ linh ở chỗ khác đi Bờ linh ở chỗ khác Hay quá Sủi ui Tuyệt vời luôn anh em Ui đẩy nhiều đấy Đúng kiểu siêu đẻ luôn anh em ạ Vãi 20 màu anh em ơi 20 <laughs> màu đâu vừa rồi quá khủng khiếp ơi bây giờ tôi lên tiền rồi này bây giờ sau khi mà tôi đã, đã cắt chuối được của cái thằng có chuối xong rồi tôi thắng được từ đấy giờ tôi lại lên 50 tiền rồi đấy anh em thấy không mặc dù là thọt tiền nhưng mà cuối cùng lại gỡ lại được cứ thắng là gỡ lại được mà chỉ cần form được cái đội hình mạnh ở cái giai đoạn ở từng cái giai đoạn ấy đấy form được cái đội hình mạnh ở những cái giai đoạn nào là nó mạnh thì chúng ta chiến thắng là chúng ta có tiền Đấy còn không cần biết là cuối game chơi gì nhá anh em nhá Bây giờ tôi vẫn chưa biết mà Bây giờ đấy trong đầu tôi thì bây giờ vẫn đang nói chuyện với anh em ở đây là Vẫn đang hướng đến là chơi siêu đẻ nhá anh em nhá Nhưng mà tôi vẫn chưa biết chơi gì Đấy À, cái đồ này thì anh em thấy là cái con sói vừa lấy là tôi bỏ qua tôi không chơi sói là anh em biết là tôi không chơi sói rồi <laughs> nhá anh em nhá tôi không chơi sói đâu thế nên là anh em chắc chắn là sẽ không được nhìn thấy một con sói bất tử và nó gọi đệ liên tục đâu Đấy, trận này thế nó là con nào nhở? Đồ dành cho con nào đây? <laughs> Đồ của Whispersia dành cho con nào? Nó sẽ là con nào đây? Ui giời. Cái này thì nó lại phải tương lai mới biết được. Cứ bình tĩnh nha anh em nhá. Rồi. Đấy, chúng ta cứ lấy những cái món đồ đi. Rồi, nó sẽ là những cái món đồ này đây. Ok. Xong rồi, chốt xong đồ Bây giờ là lên 9 Có 6 feather ở đây 6 feather kẹp 2 bit Kẹp thêm con uh, So vào để gọi đệ để cho nó nhanh hơn Ui, gặp thằng này có vẻ hơi toang nhá Nhưng mà nếu mà đẻ nhiều thì là ăn được Ok Đẻ nhiều thì là ăn được Ui giời, được quá nhở đó con cây ba mà nó không ăn được tôi này Hay quá Bởi vì đó là bộ Feather bạn ơi Oánh trượt Creator sợ Feather lắm Ổn chưa ổn chưa Lên 9 giờ tôi tích 50 tiền thôi Xong tôi roll ở 9 lên 3 sao Đấy Quá wow, ổn áp luôn Roll ở 9 lên 3 sao mà cái trận này khả năng mà ra được cái con cây ờ, hai con cây 3 sao là hơi khó đấy anh em ạ cây này nó ra ít quá anh em thấy nó có ra đâu Đấy, bình thường là nếu mà nó tự ra ra được ba con thì có cơ hội là bây giờ ít quá trông là, là từ lấy giờ mới có hai con cây thôi ra hai con cây từ đầu game bây giờ 22 round rồi chưa thấy ra thêm <clears throat> chưa thấy ra thêm như này thì khả năng là không thể kiếm được hai con cây ba sao đâu anh em ạ trận này phải tính toán là chơi theo cái kiểu siêu đẻ nhưng mà kiểu khác Đấy anh em thấy là đây nó vẫn là siêu lẻ nhá Anh em nhá, nó đẩy một round, nó đẩy rất nhiều màu đấy Đấy, kẹp CM vào là nó gọi là siêu lẻ rồi Anh em thấy, ui giời <laughs> Đẩy cho bây giờ gặp Anh em thấy round 22 sắp đi hết rồi kìa Máu đã rất thấp rồi đấy Đấy, có thằng chơi gót đỏ máu cực kỳ thấp rồi Không biết là có lật kèo được không Gót đỏ máu cực thấp rồi Warrior máu rất thấp rồi nhá Anh em nhìn kìa Ui chỉ có Nếu mà tính là chỉ có tôi với cả cái thằng Có cái chuỗi xanh vãi cứt từ đầu game chơi Glide ấy Là nó còn 72 máu Còn lại anh em nhìn kìa 39, 37, 16, 14, 41 Trận này như này nó vẫn tính là siêu đẻ anh em ạ Siêu đẻ đấy Anh em thấy một round tôi đẩy 20 máu thì chắc chắn nó là siêu đẻ rồi Tốc độ trận đấu rất nhanh nhá Đấy. Ui Goblin Goblin này thì, thì, thì, thì tôi nghĩ là tôi vẫn ăn được Bộ này của tôi nó đâu có sợ bộ Goblin đâu Đấy full bộ Goblin Goblin này yếu lắm Anh em ạ à, thằng này cũng bị đẩy lại 37 máu tôi nghĩ hai round là đi thôi Trời ơi nhìn kìa đẩy khủng khiếp luôn Đẩy thêm một lần nữa gọi này Ui rồi ôi Thế này bao nhiêu máu Đã có thằng ra đi rồi 23 máu anh em ạ Quá đáng sợ Thêm một con Wing nữa à Thay vào CM à Thay CM ra thì thì, thì, thì tung trưởng chậm lắm Cho con con con Unicorn ra nhỉ Unicorn ra ngon hơn đúng không CM được ra để vào trong đội hình vẫn ngon À nhưng mà phải bỏ hai con ra chứ Phải bỏ cả CM Bỏ cả con con con Con uh, Con unicorn thì chúng ta mới kẹp được con mèo nhưng mà nếu mà lên 10 thì thì không cần Tức là 26 phải lên 10 đấy Còn nếu mà chơi ở 9 ấy Nếu mà roll ở 9 Thì chúng ta sẽ phải bỏ hai con Bỏ con con con uh, ờ, Unicorn và con CM Đấy nhưng mà nếu mà chúng ta up 10 thì chúng ta chỉ cần bỏ một con thôi Thế cái trận này phải quyết định xem là cái việc là Chúng ta chơi chúng ta Chúng ta sẽ dừng ở 9 chúng ta roll 3 sao hay chúng ta up một phát lên 10 luôn bởi vì lên 10 bây giờ sức mạnh của nó là nó tăng khá nhiều đấy nhá. Kẹp hai con wing vào là không không phải là yếu đâu. Hai con wing là cực mạnh đấy, thay phiên nhau bắn, thay phiên nhau tung trưởng. Rất mạnh. Đam chủ yếu là anh em thấy là đá, đến từ cái con wing ranger này là chủ yếu, anh em thấy không? 7000 đam là từ wing mà. Con này là đầu game là cực kỳ gánh luôn. Có đỏ đi rồi, một máu nhưng mà chơi ở level 9. Không ăn thua. Chơi level 9 thì gót đỏ yếu lắm. Không ăn thua. rồi <laughs> Đang làm clip thì có anh em donate anh em ạ Cảm ơn anh em Nguyễn Trung Đức nhá Cảm ơn anh em rất là nhiều Hôm nay chắc là anh em uh, <laughs> anh em hóng mấy cái uh, clip gọi là siêu phẩm cuối tuần ấy Thế nên là anh em ờ, donate uh, cho tôi để hỏi xem là hôm nay có ra clip vào buổi tối không Thì chắc chắn rồi <clears throat> Hứa với anh em rồi mà Hôm nay sẽ ra hai clip Ok nha anh em nhá Chúng ta tiếp thôi Nhưng mà cái trận đấu này thì Bởi vì là bây giờ ấy đây chúng ta đang đứng giữa một cái ngưỡng cửa là bây giờ roll hay là, là lên cái cái quyết định nó rất là quan trọng bây giờ lên 10 sao mà roll thì sao roll nó có mạnh không thì câu trả lời là không lên 10 luôn anh em ạ chúng ta roll hên xui lắm lên 10 luôn nó đã có một cái đội hình mạnh sẵn ở đây rồi anh em ạ hai wing ranger kẹp với cả mèo đấy chúng ta có được ba wing ranger gây đam phép gây đam phép là chủ yếu được không Chuyển con mèo này vào này Đấy Xả hết tiền luôn Bởi vì đang có chuỗi cộng 7 anh em ơi Làm sao mà tôi roll như thế thì nó lại đỏ đen quá Roll mà chả may nó đéo ra sao Đúng không Đúng không Đấy nên xả tiền áp cấp như này thì, thì nó ổn áp hơn Giữ chuỗi anh em ơi Quá hợp lý Nhưng mà cũng phải cẩn thận Tôi vẫn sợ là cái kiểu cái bài này Cứ mỗi lần tôi xả tiền Tôi tôi tôi tôi, tôi, tôi giữ chuỗi là y như rằng là, là mất chuỗi Gặp thằng này ăn được không giờ sợ đéo thì mấy cái con con con con con Glitter nhỉ. giờ này đấy anh em thấy không? Con Wing giờ bắn nó phát con ốc gần chết rồi. Ơ kìa, nhưng mà Wing đang giờ tôi chết hết rồi kìa. ơ, Ôi ôi cái con cây của nó vẫn sống kìa, cẩn thận nó đẻ thêm. Thôi chết rồi, con ốc vẫn sống. Mẹ. Ê giấy ơi. Cay thế nhờ tin được mỗi lần hết tiền là lại y như rằng mà một lần mất chuối. Nó vẫn thế anh em ạ à. Cái này chắc là tôi nghĩ là phải lên chùa giải hạn <laughs> Như như này thì không ổn không ổn Mỗi lần là như thế thật luôn ấy Cái này nó đề ra vu Nó đề ra vu vậy đấy anh em ơi Nó cứ lặp đi lặp lại trong trong mỗi lần tôi chơi game hàng ngày Nó cứ như thế thôi Không thể tin được Không hiểu kiểu gì luôn Thế này là nó bị kiểu như là, là kiểu bị ám ấy Tôi nghĩ là bị ám rồi không thể có chuyện là nếu mà nó là một cái cuộc sống nó bình thường mà nó như thế này được rõ ràng là phải có một cái gì đấy nó liên quan đến tâm linh <laughs> phải không anh em chắc là nó liên quan đến tâm linh đấy ơ tiền sử là cáu thật đấy Rao <clears throat> này chắc thua à, Tầm này thì tôi tôi tôi tôi cảm thấy đội hình bắt đầu yếu rồi Nó đuối rồi Egosit kết hợp với cả Hunter này thì không, không, không đánh được Tầm này bắt đầu đuối rồi đấy Mày qua vẫn còn 77 máu Tầm này xả máu dần là vừa này Mỗi round mất khoảng mười mấy máu 14, 15 máu Tính ra là khoảng 5 round nữa Sống được ra 30 Ok <clears throat> Mà nói chung là bây giờ tôi chơi cái gì tôi vẫn chưa biết nhá <laughs> Thật Cái lúc ban đầu định chơi siêu đẻ nhá Nhưng mà bây giờ siêu đẻ thì anh em biết rồi đấy Không có cơ hội roll được rồi Roll này chỉ rôn cùng lắm là lên được con cây lên lên à, 3 sao thôi xong rồi cũng bỏ thôi mà. Con uh, Whisper lên được 3 sao rồi cũng phải chuyển đồ cho con khác thôi. Thế cuối cùng thì nó là cái con gì? <laughs> đấy nó vẫn là bí mật anh em ạ. À. Đấy nó vẫn là bí mật. Tôi đố anh em nào đoán được đấy. Cái cú flop của của cái game này đấy. <laughs> Đó, có kịch bản hết rồi anh em à Tôi chơi đấy, tôi dẫn dắt anh em Mà thực ra là anh em biết rồi đấy Một cái người chơi hay như tôi ấy Thì tôi dẫn dắt anh em theo cái kịch bản của tôi Nó rất là hay <laughs> Nên là tôi kiểm soát được cái trận đấu anh em ạ à. Mặc dù là cái đội hình nó chơi là như thế này này Là không phải là tự nhiên mà cái đội hình nó như này đâu anh em Tất cả là nó đều là có nội dung Kịch bản hết anh em ạ à. <laughs> Chơi như nào, xây dựng đội hình như nào Đấy Để xong rồi cuối cùng nó tạo ra cái lút thắt ở cuối game tất cả nó đều phải là đạo diễn hết anh em ơi đạo diễn tuần cơm anh em nhá à, <laughs> tôi đố anh em biết được cái plot trick ở trong cái trận đấu này đấy <laughs> là một creator thì anh em biết là thế nào rồi nó sẽ phải nghĩ ra rất nhiều thứ <laughs> tôi vẫn mua tôi vẫn đang đánh lạc hướng anh em bằng rất nhiều những cái thứ ở phía dưới này nào là mua đỏ này mua về xong lại bán đi này đấy, anh em thấy không đấy, mua về xong rồi lại bán đi <clears throat> Đấy, xong rồi tôi lại vẫn cứ roll, roll ở 10 Cây 3, ok Rồi, lên được cây 3 rồi Nhưng mà yếu, yếu Chúng ta cần có một cái lút thắt Và anh em cũng đang rất cần cái lút thắt ở trong cái trận đấu này <laughs> Vậy cái lút thắt là gì? Ok, chưa Bình tĩnh, chưa đến lúc Chưa đến lúc anh em ơi Flood Trick ấy, bất ngờ nó chỉ xuất hiện ở cuối game thôi anh em nhá Đấy, nó tạo nên cái lút thắt kịch tính đây <laughs> là bây giờ chưa, anh em cứ bình tĩnh Chưa anh em cứ để anh em đoán đi nhá anh em cứ đoán đi đấy còn cái tầm này thì thì chắc là vẫn thua thôi warrior này thì ừ, không ăn được không ăn được không ăn được <clears throat> khó khó khó khó khó warrior trâu thật đấy bắn vào tự chết mà tôi bắn vào tôi tự chết không đánh nổi rồi Rao này mất là cũng khá khá Chắc cũng phải chục máu chứ không không ít đâu anh em ạ Rao này mất chắc cũng phải tầm chục máu vãi đái thật thằng này nó nó kẹp hai con ấy à hai con Kunka cơ à? sợ hết nhở khỏe đấy warrior khỏe thật Mẹ warrior đang chuối cộng 7 kìa rồi luôn tiếp rồi này cây này ok Run mạnh nhá anh em nhá Run mạnh lên 2 sao À lên 3 sao Ta run mạnh phát này đi Đây rồi Ui còn nhiều thứ quá nhờ Cứ phải bán bớt này Bán này đi Rồi ok Nhiều thứ quá Nhiều thứ quá anh em ạ Tôi chắc tôi không chơi con unicorn nữa Không kẹp bit vào nữa Tí bỏ bit đi Tí nữa bỏ bit đi Tí bỏ bit thôi anh em ạ Rồi, mèo trận này không không ra, không ra mèo, không chơi được kiểu co mèo rồi anh em ơi. Trận này mèo đéo ra luôn. Hơi khó chịu một chút. Rồi. Trứng. Đúng rồi đấy. Có trứng rồi nha anh em nhá. Nhưng mà cho sói đâu? cho sói đâu? <laughs> cho sói đâu? cho sói đâu nhỉ? Như này đi, đúng không? Này mạnh hơn Đó Tạm thời thế đó anh em ạ 50 <clears throat> tiền luôn tiếp như này tôi nghĩ là cũng đỡ được một chút rồi Đỡ đỡ mất máu đi rồi Rồi gặp Greater nhá Lần trước ăn tôi đúng không Bây giờ có ăn nổi không Ăn nổi không bạn ơi Ăn nổi không bạn ơi Ui giời cây gọi đệ liên tục kìa Được quá nhở Ừ ờ, nhưng mà vẫn thua thằng này Khỏe quá bốn máu lật keo thằng này thì thực ra tôi nghĩ là cũng không thọ lâu đâu Gladiator này tí gặp chín warrior cái kìa chuối thắng cộng chín đấy kìa anh em kìa làm sao mà có cửa ăn được cái thằng Gladiator kia à, cái thằng warrior kia anh em chín qua đấm chết ngay Đó, chúng ta việc chúng ta bây giờ roll tiếp thêm một cây nữa hai con cây ba sao kẹp mèo vào anh em ạ hai cây ba sao kẹp mèo vào vẫn là siêu đẻ Đấy, sau trong lúc ở roll con cây 3 sao Thêm một con cây 3 sao thì con Wing Ranger và con thỏ của tôi nó sẽ lên được 3 sao luôn Hợp lý chưa? Quá hợp lý Đấy, con gấu lên được 3 sao luôn Rồi xong rồi thế nào nữa <laughs> Chưa biết Nhưng anh em có thể thấy là ở phía dưới hàng chờ tôi có một con con con heo Đấy Úi anh em lại nghĩ ra cái cái gì đúng không? Anh em lại vừa nghĩ ra cái gì đúng không? Con heo và một con uh, con con con con con con con bad omen ấy à nghe có vẻ hợp lý nhỉ tôi thích cái suy nghĩ của anh em <laughs> ui giời ơi được đấy được đấy không biết là trận này là chơi cái gì đây chơi cái gì đây nhỉ <laughs> Ôi, quả này đẩy nhiều vãi đài luôn Thằng Clyde xanh thế nhở Clyde xanh thế Sắp lên được 11 là 6 Glacier, 6 Glide, Calong 2 sao Agali 3 sao Căng thẳng phết Wing Ranger đã lên được 3 sao rồi đấy Ok, Squire vào Bán này đi Rồi Tạm thời chơi cặp square đã Chơi cặp square ở đây đã Ok chưa anh em Ok ấy nhở Hy vọng không gặp Warrior Không 17 máu đi luôn đấy Ôi rồi gặp cái thằng Warrior này Mà cái thằng Warrior thua thằng nào ấy nhở Thua chắc thua thằng Glide Mẹ ơi cái đào này có đi luôn không nhờ Trông nó trâu quá kìa phải đừng có để đẩy nhiều như thế này ui rồi nó còn kẹp cả Kira vào rồi ạ Căng quá nhở Được không, được không, được không, được không, được không, được không Câu kéo thời gian, đúng rồi, đẻ thêm đệ đi Được không, được không, được không Ui, may quá nhưng mà mất, mất, mất thì chắc chục máu đấy chứ nhở Nhiều thế, thế này nhiều đấy chục máu thật đấy anh em ạ vai cứt từ con round này round cuối rồi còn có 7 máu ạ sợ thế nhở thôi thôi lốt thôi sắp chết đến nơi rồi anh em ơi ừ, bỏ mèo ra kẹp thêm hai đỏ vào kẹp hai đỏ vào rồi rồi cây giải tán đấy không lên được đâu anh em ạ Không lên được hai con ba sao đâu Hết tiền rồi Thôi chuyển một con rồi Khả năng round này chết là cao anh em ạ Chưa đến được cái cú flash trick thì đã bay mẹ nó màu rồi <laughs> Dã man Mẹ round này đừng gặp warrior nhá Gặp warrior bảy máu đi luôn ấy Ui gặp thằng này thì cũng khó nhằn này Ui rồi ôi con heo bóp rồi Gọi ra con gladiator úp lồng đồng đội Còn mẹ ngu thế nhở Con ốc Free nó đập kìa ảo thật đấy ảo thật đấy ố ố ăn được cơ, <laughs> được mạnh ấy chứ mạnh ấy chứ heo lên được hai sao hay quá heo lên được hai sao rồi khá đấy khá đấy và tại cái thời điểm hiện tại tôi và anh em đã cùng đi đến cuối cái chặng đường đã đến lúc tôi tiết lộ cho anh em cái cú Flutrick ở trong game này cú Flutrick cuối cùng ở game này Nhân vật chính của chúng ta là ai đây? Anh em có đoán được không? Thực ra nhân vật chính trong con game này không phải là con sói Bởi vì tôi không mua con sói Lại càng không phải là con heo Bởi vì tôi không dồn đồ cho con heo Và cũng không phải là con gấu Vậy là chúng ta chỉ còn một con gọi đệ duy nhất để có thể kết hợp với món đồ tối thượng là viên hổ phách Kích hoạt khả năng triệu hồi không giới hạn Và anh em đoán nó chính là cái con Omen đúng không? Nhưng tôi phải nói với anh em là tôi rất tiếc Đó cũng không phải là cái con nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay Với tất cả những bằng chứng và manh mối tôi lưu ra ở trên Tất cả cho chúng ta một đáp án duy nhất Và đáp án cuối cùng của tôi Nhân vật chính trong trận đấu này chính là Whisper Seer <laughs> Bất ngờ chưa Fluttrick ở trong trận đấu này Chính là không có Fluttrick nào cả Tất cả đồ tôi sẽ vẫn giữ ở trên người con Whisper Seer Con gấu, con Bad Omen và con heo Tôi mua chỉ để đánh lạc hướng anh em thôi đưa ra những cái bằng chứng giả để cho anh em không thể đoán được cái ý đồ của tôi khiến cho anh em đoán sai đánh lạc hướng anh em khiến cho con game này khó đoán hơn bao giờ hết tôi chắc chắn 100% anh em ở đây sẽ không đoán được là cái cú flood trick ở trong trận đấu này đấy là không có flood <laughs> hay chua hay chua anh em <laughs> và tôi, tôi đã chiến thắng được cái bọn warrior rất đơn giản luôn mà không cần phải chuyển đồ cho bất cứ con nào cả vừa lấy nghe nói là tiểu vi xin top 1 <laughs> Đến top 3 nhá Xin top 1 thì được top 3 Rồi anh em đẻ 34 con Vãi cứt Anh em ơi vừa lấy là tôi đẩy tiểu vi 34 máu Đồ vẫn nở nguyên trên người con Whispersia Kinh khủng luôn Đúng vẫn là siêu đẻ mà anh em Ban đầu tôi nói rồi là tôi chơi siêu đẻ anh em nhá Và đấy anh em thấy không 34 máu một round <laughs> Trong một round mất 1 phần 3 số máu <laughs> Quá kinh khủng Anh em thấy không cái độ siêu đẻ của nó chưa rồi Rồi còn một slot cho con heo vào Cũng là một con gây đẻ Một con đẻ Ok vậy là cuối cùng là chúng ta chỉ có solo với một thằng à, Clyde Nhưng mà nó chưa lên được 11 Hay quá Được đấy Clyde chưa lên được 11 Liệu rằng là, là con cây này Con Whisper của tôi có thể ăn được cái bọn này không Đấy chúng ta chờ xem Ok Hồi sau sẽ rõ Hồi sau sẽ rõ Cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh anh em nhá cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh à. hay quá ui rồi anh em nhìn kìa con Viper Seal của tôi nó gọi đệ liên tục Nó khiến cho cái con ca lông của thằng này nó cứ bắn vào những cái con cây thôi Nó vẫn chưa thể chạm vào người được những cái con co của tôi Ồ, nó bờ linh ở chỗ khác rồi kìa Chết rồi Hay quá Hay quá anh em ơi ui nhưng mà cái con cây đam chính của tôi nó chính là con con con con uh, squire nó đã bị chết rồi thế thì round này khả năng cao là hòa hoặc thua liệu rằng có thể thua được không còn hai con thôi bảy máu thì chắc là nếu mà thua là đi luôn đấy ui thế đi cũng căng đấy nhưng mà con con thỏ tôi vẫn sống con thỏ của tôi vẫn sống con thỏ của tôi vẫn sống ui có hit seal tôi gọi đệ liên tục kìa ui rồi câu kéo được rất nhiều thời gian luôn <laughs> cứ chết lại gọi ra ờ vẫn được vẫn ok đấy chứ Vẫn ok đấy chứ Được đấy Được đấy Hay quá Còn 3 giây cầm hoa được rồi Tuyệt vời anh em ơi <laughs> Tuyệt vời Ui trời Anh em cứ nghĩ là cái con Whisper này nó phế late game sao Tôi thấy là nó không hề phế đâu anh em ơi Lượng đam của nó gây ra là 8.000 đam ấy kìa Cũng khá là nhiều ấy chứ Đánh với Clive mà gây ra 8.000 đam nó cũng không phải là đơn giản đâu đấy nhá Ok, để xem nào <laughs> ăn nổi không ăn nổi Clyde không Tôi rất tiếc là Clyde nó không lên được 11 Nên là nó sẽ không phát huy được tối đa sức mạnh của nó đâu Và nó sẽ phải Chúng ta phải kết thúc ở cái đau này Không để đau quái nó lên được 11 thì chết Anh em ạ Không được để nó lên 11 đâu Rồi bây giờ thì bắt được Calong Ờ Calong bờ linh sang bên này Bắt ngay Ôi xong rồi con Calong sắp chết Ồ hay quá Ui nó bắt bất tử cho Calong kìa Ui mẹ ơi Tôi cứ tưởng là tôi bơm được mana nó nhưng mà bây giờ làm sao bây giờ làm sao cây vẫn sống squire vẫn sống cây bay ra đằng sau câu kéo được rất nhiều thời gian ừ hai con này nó phải quay đằng sau đánh con cây kìa rồi ôi lê đẩy được nhiều lắm đây này ui rồi ôi chiến thắng rồi anh em ơi không thể tin được đúng không anh em cửa lai mạnh đấy meta cửa lai mạnh đấy nhưng gặp tôi thì cũng xuống hồ thôi <laughs> tuyệt vời anh em ạ quá tuyệt vời không biết là như thế này đã đủ thỏa mãn các anh em chưa? Đã coi như là đủ tính giải trí cho anh em nhân dịp cuối tuần này chưa? Anh em thấy hay hãy để lại tôi một like anh em nhá. Và tôi cũng xin hứa là sẽ cố gắng càng ngày càng ra được những cái kịch bản nó hay hơn, nó hấp dẫn hơn nữa để dành tặng các anh em. Đấy, mặc dù là hôm nay là tôi cũng bị ốm đấy Nhưng mà tôi cũng đã rất là cố gắng để có thể viết được một kịch bản nó hay như thế này <laughs> Cảm ơn anh em rất nhiều Và nếu còn thời gian và anh em yêu thích cái bộ siêu đẻ anh em có thể chọn clip ở cái phần mô tả của cuối video này Cả hai game đều là những cái siêu phẩm cuối tuần Và tôi chơi bộ siêu đẻ hay